đức phật là đẹp hơn không có không ai có thể được quyền là so sánh một chí xíu nào đẹp của đức phật trong tâm mình được hết á tức là nói về cái đẹp của thế gian này đức phật là bậc nhất đối với mình không có còn cái gì hơn nữa nói với cái điều gì quý đối với đức phật là cũng bậc nhất với mình còn không có gì hơn hết á thật ra tất cả những tình cảm đó nó đã được chen bích ở trong đầu trong tâm của chúng ta rồi không còn cái hình bóng nào mà có thể vô tâm để so sánh mình là cái người này cũng cũng đẹp gần gần đức phật không có <laughs> không ai đủ tư cách để so sánh cái đó trong lòng mình được hết thì như vậy là chúng ta biết rằng mình đã đã được bắt đầu nhiễm phải nói như vậy chúng ta bắt đầu nhiễm với cái cái thánh thiện của đức phật cũng như của tam bảo cho nên cái việc tôn kính những cái bậc thánh đó, thì rõ ràng là phước lớn nhất không có phước nào có thể so sánh bằng và nhất là tôn kính được Phật mặc dù Đức Phật không có mặt ở trần gian này Đức Phật đã tịch cách đây hơn 2.500 năm rồi nhưng mà quý vị biết như trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là sao tất cả chúng sanh ở 10 phương pháp giới này nghĩ cái gì nghĩ thiện hay nghĩ ác nghĩ đúng nghĩ sai nghĩ tốt hay nghĩ xấu thương Phật hay là ghét Phật tinh tấn tu hành hay là giải đãi trong công phu của mình dù ở tận sâu trong rừng hay là ở ngoài thành thị dù ở dưới hang sâu hay là ở trên cõi trời bất kỳ một cái khởi niệm nhỏ nhiệm nào của tất cả chúng sanh trong mười phương pháp giới này như lai đều biết tường tận không sai sót một ý niệm nhỏ nữa quý <laughs> vị thấy dễ sợ đừng nghĩ là mình còn ngồi về mình nghĩ tốt nghĩ xấu đức phật không biết chúng ta lầm rồi đức phật biết tường tận từng ý niệm nhỏ của chính mình nhưng mà này đức phật vẫn thương ví dụ như bây giờ mình có nghĩ là mình nghĩ xấu mình có chửi đức phật đi đức phật cũng không có bỏ mình nghĩa là ngài rất là thương và chờ đợi cũng như tạo những cái duyên lành cho chúng ta nếu chúng ta mà thật tâm hướng về tam bảo thì sẽ được một cái sự trợ giúp nào đó của của đức phật của các vị thánh chúng đệ tử đức phật của những vị long thiên hộ pháp gìn giữ giáo pháp của đức phật trong cõi ta bà này chúng ta nên biết điều này tại vì cái dòng pháp của đức phật thích ca vẫn còn đang ở đây Và chúng tôi nói lại theo cái quy luật của vũ trụ là khi nào giáo pháp của đức phật mà không còn ở cõi ta bà này nữa và một thời gian dài lâu sau mới có một đức Phật khác ra đời còn nếu ngày nào chúng ta còn thấy được một cái chữ kinh hoặc là một hình bóng của chư tăng tức là một cái bóng dáng nào của tam bảo trong cõi ta bà này thì chúng ta biết rằng giáo pháp đức phật bốn sư thích ca mâu ni vẫn còn tồn tại thì vậy là những cái uy lực ở trong cái cõi tam giới này vẫn còn nguyên đó không mất không bao giờ mất không có một cái giáo pháp nào có thể thay thế cái đạo giác ngộ đại giải thoát với cái giáo pháp của đức phật bổn sư thích ca mâu ni được không có có chăng là những vị thánh thôi chứng thánh và ờ, thuyết giảng ca tụng này nọ nơi kia về giáo pháp của đức phật hoặc hướng dẫn người khác tu tập phù hợp với giáo pháp của đức phật bổn sư thôi chứ không ai qua được không ai có thể so sánh bằng cái quả vị của đức phật về trí tuệ cũng như là phước báo đức phật cũng không ai so sánh được Thật ra chúng ta nên biết rằng ở trong cõi này nếu như ai mà nói có một cái giáo pháp nào, một đường lối tu tập nào mà có thể dẫn tới giác ngộ giải thoát mà vượt ngoài giáo pháp Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là chúng ta đã lầm. Và nếu chúng ta đi theo con đường đó là biết rằng chúng ta đi theo con đường tà. Đó là điều mà mình phải biết. Cho nên là khi mà chúng ta cầm tới cái quản quyển kinh đọc được một chữ kinh thì chúng ta yên tâm là tam bảo vẫn còn đúng không giáo pháp đức phật thích ca mâu ni vẫn còn tồn tại trong cõi này và nơi nào có giáo pháp đó nơi nào có hình bóng của tam bảo đó thì nơi đó vẫn có đầy những cái vị long thiên hộ pháp gìn giữ đó là điều mà chúng ta phải biết tại vì bất kỳ một cái dòng pháp nào vẫn có một cái lực lượng hộ vệ rất lớn ví dụ như ở trong cái đoạn này cái thời điểm này trong cái thế kỷ này có một cái vị mang vị sứ mệnh để hoàn truyền chánh pháp của đức phật tới thì cái vị đó cũng được một cái lực lượng hộ vệ rất là lớn chứ không phải đơn giản mới có thể làm hưng thịnh được giáo pháp của đức phật còn những người khác cũng mang cái hình thức để mà có thể truyền bá giáo pháp đức phật thì vẫn có được cái sự bảo hộ nhưng mà mong manh lắm <laughs> rất là mong manh nếu là nếu không phải là những vị thánh và không phải là những người thấu hiểu nổi chân lý của đức phật thì chúng ta thấy khác thường cho nên quý vị thấy nha <clears throat> chúng ta để ý như thế này chúng ta biết nè ví dụ như chúng ta nghe một cái cách đĩa giảng thôi và quý vị có thể thử trong gia đình của mình nếu đĩa giảng của mọi người thứ nhất là họ lệch đường với đức phật chúng ta bắt ở trong nhà chúng ta thôi chưa có nói là làm cái gì khác chỉ cần bắt âm vang nó lên thì cũng sẽ có một cái lực lượng lệch lạc đó đi tới nhà của mình khiến cho gia đình chúng ta nó không có không có bình yên nhưng nếu mà chúng ta được nghe cái giáo pháp nghe một bài pháp của một cái vị thầy mà đã tu đúng với chánh pháp của đức phật rồi thì đương nhiên sẽ có một cái lực lượng hộ pháp của dòng pháp này tới chỉ cần trong một vài tuần gia đình chúng ta sẽ thay đổi không khí đó liền cái đây quý vị có kinh nghiệm đó không thử bắt một băng đĩa của vị nào mà mình cảm giác rằng đó là chánh pháp thì trong vài tuần lễ thôi chúng ta thấy không khí gia đình mình khác hẳn chưa liền tự nhiên nó ấm cúng lại tại vì lực lượng của chánh pháp tới là chắc chắn gia đình chúng ta sẽ được ấm cúng và cứ bắt mỗi đêm đừng bao giờ bỏ quý vị có ngủ cũng được không sao hết á đừng có nghĩ rằng mình nghe pháp rồi mình ngủ mình bị tội là sai không có đâu mình cũng cố gắng lắm nhưng mà hết sức rồi cứ ngủ và cứ để cái âm vang trong nhà mình trong một thời gian rất ngắn mình hiểu Phật pháp không ai có thể hiểu bằng <laughs> đây là một điều rất là lạ mình thích nhiều khi mình còn cái đầu mình suy nghĩ chuyện này đầu mình còn suy nghĩ chuyện kia thì mình còn so sánh rồi nhận cái này là đúng nhận kia là sai đúng không nhưng mà khi mình ngủ rồi á cái tâm thức của mình nó nó lắng sâu xuống vào tàn thức tức là tâm chúng ta gần như là không còn phân biệt để so sánh nữa thì những lời pháp nó sẽ rót trọn vô tâm của mình Thật ra mình nằm ngủ vậy chứ một thời gian nói chuyện Phật pháp của mình ngộ đạo nào mình nói ngay mình nói chuyện rất là giỏi <laughs> nhưng mà có một điều kỳ lạ là cái dòng pháp ở đâu chúng ta thấy lực lượng hộ vệ tới đó quý vị có thể thử ví dụ như là thời này thì cũng rất là nhiều thầy giảng kinh đúng không thì tùy theo cái trực giác và cái trình độ kiến thức công phu tu tập của mình mà chúng ta chọn thử đi chúng ta chọn thử một cái dòng pháp và chúng ta thử bắt cái đĩa đó trong nhà mình đi mình sẽ cảm nhận được cái không khí này khả năng ví dụ như cái người nhà ví dụ chúng ta đây là người nữ đi tu mà người nam không theo đạo chống phá ghê gớm mình cố gắng làm sao mình bắt đủ lọt lỗ tai ổng ban đêm thôi thời gian ổng chuyển mất lẹ ổng tu giỏi hơn mình nữa mà rất là nhiều gia đình được biến chuyển cái kiểu này Thật ra mình mấy đứa con ví dụ như cha mẹ đi chùa mấy đứa con nó không có không có chịu đi theo hoặc là vợ đi chùa chồng không đi theo hoặc chồng đi chùa mà vợ không đi theo thì cố gắng là chúng ta dụ được nghe pháp thì dụ còn dụ không được thì cho con nghe bất đắc dĩ cái kiểu đó <laughs> học pháp thì bất đắc dĩ trong giấc ngủ quý vị thấy gia đình chúng ta biến chuyện biến chuyển thật sự chúng ta có kinh nghiệm này thành ra học Phật pháp thấy vậy á mình chưa đi đúng chưa làm đúng á thì những cái chuyện mà mà được gọi là linh thiêng trong đạo Phật chúng ta không có cảm nhận được chúng ta chưa thấy được cái uy lực của Tam Bảo uy lực của chánh pháp như thế nào nếu mà chúng ta đã cảm nhận được tức là chúng ta đã tu tập tốt và chúng ta cảm nhận được thì chúng ta thấy cái sức ảnh hưởng cái uy lực của tam bảo khủng khiếp nó không có đơn giản như mình nghĩ đâu những người thế gian có nhiều khi họ không biết cái điều này nhưng mình là phật tử điều này mình phải biết không biết không được <laughs> không biết không được không biết ổn cho cuộc đời của mình mình quy y tâm bảo mình đã từng làm phật tử đi chùa hoài mình thấy mình không biến chuyển mình phải thấy được lý do tại vì sao tại vì một ngày mà khi chúng ta đã cúi đầu đảnh lễ quy đức phật là chúng ta đã tuyên chiến với ma quân ngay ngày hôm nay ngay ngày này giờ này tháng này năm này mình đã bỏ con đường ác đi theo con đường thiện và mình đã tuyên bố với tam giới này là mình đi theo con đường của đức bổn sư thích ca mâu ni phật không có con đường nào mình có thể theo được thì vậy là sự thách thức nó cũng có thử thách cũng có và thuận lợi nó cũng có nếu mà chúng ta đủ lòng tôn kính xem đức phật trở thành thầy của mình trở thành cha ruột của mình trở thành thân thuộc thực sự của mình rồi và nó thấm thía trở thành máu thành xương thành tủy của mình rồi thì đời sống chúng ta thực sự bình an còn thì mình theo đạo phật mình cảm giác còn bất an cái gì đó là biết rằng mình chưa có ở trong nhà trọn vẹn cho nên bị gì bị nắng đáp mưa xa thôi <laughs> cho nên từ cái lúc mà chúng ta còn sống ở đây nha mà mình cảm giác mình ở trọn trong tam bảo rồi thì không cần phải phật nào rước hết chúng ta bỏ thân sáng này chắc chắn chúng ta được ở trong vòng chánh pháp còn nếu ngay đây mình bây giờ kiểm tra lại tâm của mình thôi chỉ cần cái chuyện của mình đối với tam bảo mà nó chưa thực sự trọn vẹn thì cái việc chết của mình là còn bấp bênh lắm chưa nói tới cái chuyện xa xôi khác mà chúng ta sẽ bấp bênh sau khi bỏ thân mạng này nó thành ra nếu mà chúng ta thực sự thương yêu và tôn kính đức phật không thì điều thứ nhất là chúng ta có cái cảm giác bình yên khi quý vị chấn động một lần trước đức phật quý vị sẽ thấy được cái cảm giác này nó kéo dài cái hạnh phúc này nó kéo dài gần như cuộc đời còn lại của mình mỗi khi nghĩ đức phật là mình nghe rộn rã cái gì đó lạ lắm đây là cái cảm giác mà nó cũng giống giống bị chấn động bị xét gì đó <laughs> đi giác ái tình à, <laughs> hai người mà còn nhỏ lớn lên mà gặp mỗi người đó chúng ta bị tiếng nổ ở nơi tim rồi là từ đó là sao cái hình bóng người kia mình nghĩ tới cái tự nhiên mình nghe nó vui vui nó rộn rộn gì á <laughs> đúng không mà mình đối với đức phật được một lần như vậy thì phải nói là cái phúc lành cho nhiều kiếp của mình chứ không phải là một kiếp chúng ta đã từng theo phật rồi cho nên bị gặp lại chúng ta bị một sự chấn động thật sự ở nơi tâm của mình hoặc là gặp giáo pháp đó cũng vậy gặp một cái dòng pháp nào cũng vậy nha ví dụ như trong đời này mà chúng ta đã từng đi nghe pháp rồi đã từng học pháp với nhiều vị tăng rồi mà tự động chúng ta nghe cái cái dòng pháp chúng ta có một cảm giác rõ ràng là cái gì mà mình kiếm ở đây nè và mà mình có một cái sự xúc động thật sự với dòng pháp đó thì biết rằng mình đã nhiều đời đi tu theo cái gì đó rồi bây giờ chúng ta mới gặp lại bây giờ chúng ta gặp lại và khi mà chúng ta có cái cảm giác đó là chắc chắn chúng ta sẽ tiến bộ trong cái dòng pháp này còn trước kia giờ chúng ta có dụng công mấy chục năm đi nữa nhưng mà đó không phải là dòng pháp mình theo thì chúng ta cũng trầy lên rồi trợt xuống được cái này mất cái kia cứ giống như là năm nóng năm lạnh <laughs> chút vậy chút khác chứ chúng ta không bao giờ tiến bộ được nhưng mà khi gặp đúng cái dòng pháp nhân duyên mà mình đã theo nhiều đời rồi quý vị ta thấy rằng mỗi ngày mình nghe pháp là mỗi ngày mình có tiến bộ mỗi ngày mình dụng công là mỗi ngày mình có kết quả đó là nhân duyên nhiều đời của mình nó thành ra là khi chúng ta học đạo chúng ta phải có những cái sự cảm nhận này thì đầu tiên là cái việc mà chúng ta phải đủ cái lòng thương yêu và tôn kính đức phật cái này đó là cái cái cái cái nền tảng để nuôi lớn cái phước lành của mình đối với tam bảo và như cái thập nguyện phổ hiện là chúng ta phải biết lễ kính phật ai trong chúng ta ở đây chưa có một cái chỗ riêng tư để cho mình lễ phật thì phải chuẩn bị đàng hoàng có nghĩa là cái chỗ lễ phật chúng ta là thích sự yên tĩnh trong nhà chúng ta dù có nghèo cùng khốn khổ cỡ nào chúng ta nên chọn một chỗ để chúng ta thờ phật cái đã tại vì phật là bậc thầy của tam giới này hình bóng đức phật ở đâu là có đầy đủ long thiên hộ pháp tới đó hộ vệ mà mình để một chỗ không đàng hoàng là các vị tới là các vị chê mình trách mình cái là kẹt lắm bị các vị mà chư thiên chê trách là kẹt lắm và đối với phật là chúng ta phải để một nơi tôn nghiêm thực sự tại vì mình nghĩ lại là mình là phàm phu đức phật là một bậc thầy của trời người nữa mà mình ở cái phòng ốc ngon lành đức phật ở ké tôi thấy nhiều người cứ là cái gì đó treo treo một cái rồi cái chỗ nào đó rồi cái tới cái dối dối cắm một cây nhang cái xá xá một cái đi thì mình có được quả phước làm sao không nhiều đời mình ở nhà trọ <laughs> mình ở nhà ké đức phật ở ké mà đức phật ở ké thì nhiều kiếp về sau mình sẽ được ở ké đó là một cái quả phước mà mình phải biết <laughs> còn nếu như chúng ta để đức phật một cái nơi trang trọng trong gia đình của mình thì mình được cái quả phước là mình đi đâu mình ở cỡ nào mình cũng có một phòng ốc nơi chốn đàng hoàng để mình ở để ý phải không những cái người nào mà chúng ta thấy vô nhìn một cái gia đình nào mà có một cái phòng trang hoàng đức phật là chúng ta biết cái người này có đủ cái phước báo nhiều đời họ sẽ có nơi chốn ở đàng hoàng đi đâu ở đâu chúng ta cũng đủ cái phước đó hết tại vì mình rõ ràng mình là người phàm quý vị biết mỗi lần thấy mình động chuông động mỏ mà thấy bình thường nó có mình đốt nhang lễ phật bình thường nó đâu có đâu trước bằng phận mình động chuông động mỏ một cái là rần rân các vị chư thiên tới đâu phải đơn giản không đơn giản ví dụ như tập hợp một đạo tràng đi nếu không có một cái sự hộ trì của long thiên hộ pháp mình có thể ngồi yên ở đây suốt một hai tiếng đồng hồ đừng có tưởng là chúng ta có thể ngồi yên không có đâu Thật ra cả ngày lẫn đêm cái lực lượng hộ vệ dòng pháp của Đức Phật khắp nơi trên vũ trụ này Nếu nơi nào mà chạm tới được cái giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Thì nơi đó sẽ được một cái sự yên ổn nào nhất định Chứ không phải đơn giản tại vì các vị luôn luôn gìn giữ và hộ vệ dòng pháp này là không có phút giây nào mà các vị không gìn giữ và hộ vệ hết cho nên những cái hình bóng của tam bảo hình bóng của đức phật là chúng ta nên biết để mà chúng ta tôn kính dù đó là tấm hình nó chưa có phải là chuẩn xác là hình của đức phật hoặc là cái tượng đó chưa phải chuẩn xác nhưng chúng ta trong tâm chúng ta quá thương kính đức phật đi dù cái gì đi nữa thì cái lòng mình cũng đang hướng về đức phật bằng tất cả những cái tình thương yêu và tôn kính của chính mình bằng tất cả những sự tri ân và quý kính của mình thì quý vị sẽ thấy khác trong đời của chúng ta nếu mà chúng ta có một cái lần nào chúng tôi nhắc lại là quý vị phải làm sao cho dọn tâm của mình cho tới một cái ngày thật sự là mình đứng trước bằng phật mình có một sự rung động không thể lung lay được nữa thì mới được mới chắc chắn rằng chúng ta bỏ thân sáng này chúng ta không rời khỏi cái dòng của tam bảo bởi vì biết rồi khi ở trong dòng tam bảo mà thoát khỏi cõi người chúng ta mà chúng ta còn ở được cái cái dòng bao bọc của tâm bảo là chắc chắn là cái chuyện bình yên tốt lành sẽ đến với mình còn ngày nào mà đối với tâm bảo mà chúng ta còn cảm giác xa lạ đó thì chúng ta biết rằng chúng ta chưa chưa đủ chưa đủ vé để chuẩn bị vốn liếng <laughs> rồi làm sao mà như hồi nãy chúng ta nói là phải thương yêu và tôn kính đức phật tập lễ phật tập lễ phật hàng ngày để chúng ta tạo cái phước lành cho chính mình đừng bỏ cái công phu này làm cái gì thì làm nhưng mà cái này không nên bỏ cái gì có thể bỏ được nhưng mà lại phật hàng ngày quý vị đừng nên bỏ giùm mỗi một ngày chúng ta lại phật và đến một ngày chúng ta rung động chúng ta thương yêu tôn kính đức phật thực sự rồi quý vị mới thấy cái phước báo mình nó xâm đời sống chúng ta trước mắt là chúng ta cảm giác bình yên liền như hồi nãy mình nói gần người hiền gần bậc thánh là chắc chắn chúng ta sẽ yên ổn chúng ta phải cảm nhận được điều này khi mà chúng ta gần tam bảo còn cái tâm chúng ta nó bị chai lì bị che cứng với bao nhiêu cái phiền não nghiệp tập rồi đến tâm bảo chúng ta không có cảm giác đó đối với những bậc tôn trưởng chúng ta không có cảm giác đó nhưng những bậc mà có đức thực sự tu hành là chúng ta sẽ thấy chấn động khi chúng ta tiếp xúc chấn động có nghĩa là là mình sợ mà mình có một cái gì đó thực sự mình có cái cảm giác bình yên khi đối diện bình yên thật sự chứ không có đơn giản cho nên là những cái vị mà có đức á, đi đâu thấy phật tử đông là gì họ muốn hưởng cái cái năng lực bình yên của người đó tỏa ra thấy chưa những người có đức quý vị thấy một điều rất lạ là ngồi gần họ mình tự nhiên mình dẹp hết những cái chuyện lăn xăng lộn xộn có nhiều khi mình ở nhà mình cũng quý ông thầy nữa mình cũng muốn hỏi điều này điều kia điều nọ nha định gặm thầy để hỏi nhiều chuyện lắm nhưng mà vợ mặt ổng cái mà tự nhiên mình yên hết chúng ta tâm mà muốn hỏi tự nhiên nó lắng đâu nó hồi nãy con tính hỏi thầy nhiều lắm mà giờ con hết biết gì để hỏi rồi <laughs> thì mình biết là là do cái năng lực yên ổn của vị thầy đó làm cho mình cũng mất cái đi cái xáo động mình cảm giác đủ rồi thấy mặt đủ rồi đảnh lễ lại đủ rồi <laughs> hoặc là cúng dường đó là mình cảm giác đủ rồi mình không cần thêm nữa nó lạ như vậy còn nếu mà tới vị thầy đó mình vẫn còn lăn xăng lao sao là mình biết là cái cái sức bình yên của vị này nó không có hoặc là mình có cái tác ý nó không có tốt mình vẫn còn bị dao động bất an nhiều á thì đó là cái sức bình yên của vị thầy nó ít không có đủ để có thể gọi là cái cái cái cái cuối cùng á cái cuối cùng của tự tam quy y là gì quy phật đương nguyện chúng quy y tăng đương nguyện chúng sanh là gì thông lý đại chúng cái đức đó của vị tăng chưa đủ để thống nhiếp cái thính chúng đó chưa thống nhiếp nổi cái đại chúng đó cho nên vẫn còn có cái sự xáo trộn chứ vị tăng mà có đức độ thực sự có đạo hạnh thực sự quý vị thấy được điều rất là lạ là tính chúng nó rất là yên khi đối diện tự động nó có cảm giác đó và họ thích điều đó họ để họ họ lắng tâm họ cảm nhận được sự bình yên thôi họ không muốn thêm gì nữa yên là được rồi tại vì mình sống chung gia đình là tranh đấu làm ăn buôn bán cái dao động với nhất là đi vào chợ mình thấy là nếu mà mình á là không ở nhà không có tính mua gì nhưng mà vô chợ hồi mình sẽ bốc tới bốc luôn hồi mình sẽ mua <laughs> đúng không tại chỗ đó là cái chỗ cái chỗ tranh giành nó phát ra cái từ trường đó nó kết nối với cái tâm mình khiến mình cũng khởi cái tham lên muốn cái này muốn kia muốn nọ mua về dục không có xài <laughs> cái tâm chúng ta bị kết nối những từ trường những cái sóng não xung quanh nó sẽ bị cuốn theo cái kiểu đó nhưng mà khi mà chúng ta đi vào cái đạo tràng á nếu mà mình là cái người mà có một chút lắng dịu nơi tâm hồn mình mình sẽ cảm nhận nhiều chuyện lắm cảm nhận rất là nhiều chuyện đối với tam bảo đối với đức phật tại vì nói thì nói vậy chứ năng lực của tam bảo đối với nhân gian này rất lớn nếu ai có duyên sẽ cảm nhận được thành ra khi mà chúng ta tôn kính những bậc đáng kính là một cái phước lớn cho cuộc đời của chúng ta đừng nghĩ là có những nhiều người họ không biết đạo Phật á, họ thấy mình tới mình quỳ dưới chân Phật mình lại Phật á, họ coi thường là mình là cái loại mà bạc nhược rồi yếu hèn nó đụng đâu lại đó rồi nó kia xin thưa không phải nếu mà họ hiểu rồi họ lại còn nhiều hơn mình <laughs> tại họ chưa hiểu thôi nên thành ra những cái người mà chê trách đó chúng ta không có cần phải chê trách họ cái việc làm mình phải biết thì cái giá trị của mỗi cái lễ lại của mình xuống tới Đức Phật tới đâu nó như thế nào là chúng ta phải thấy rõ cho nên là chúng ta cũng nên thể hiện cái sự tôn kính đúng mực của mình đối với đức phật á là mỗi nhà chúng ta nên có một bàn thờ phật ở đây quý vị có bàn thờ phật hết chưa có hết rồi đẹp không đẹp <laughs> đẹp thì chúc mừng mà không đẹp phải làm cho đẹp <laughs> chúng ta phải làm sao cho cái nơi đức phật ngồi thực sự trang nghiêm và đẹp đẽ thì quý vị sẽ thấy rằng khi mà khi mà chúng ta đốt nhang lễ phật à, chúng ta tu tập á từ từ từ từ chúng ta mới thấy được cái không khí bình yên đó nó có hai cái quý vị nên nhớ hai cái thứ nhất là chúng ta phải đối đức phật hàng đêm chúng ta phải lễ lại và nhất là trước khi đi ngủ và sau khi thức trước khi đi ngủ chúng ta lễ phật để chi để chúng ta gieo vào tâm não chúng ta trước khi đi vào giấc ngủ phải lễ phật bằng tất cả sự thương yêu và tôn kính của mình mình đừng có nghĩ là mình được sống bình yên mình đi tới đây luôn một cách bình yên là là là do cái khôn lanh của mình do cái gì cái gì đó của mình không có đâu quý vị thấy không có cái phút giây nào mà chúng ta không được bảo trì và gia hộ của chư Phật và các vị thánh chúng cho nên sẽ dĩ một ngày mình được sống bình yên là nhờ cái sức gia trì và hộ niệm của chư Phật Thành ra trước khi đi ngủ mình nên đảnh lễ tạ ơn chư Phật Ngày hôm nay con được sống bình yên như thế này Thì con xin đảnh lễ tạ ơn Phật nhờ sự gia trì hộ niệm của chư Phật và cái chư vị thánh chúng cũng như chư vị Long Thiên Hộ Pháp mà con được một ngày sống bình yên và con xin được nhận được cái sự gia trì hộ niệm tiếp tục để con ngủ mai con còn mở mắt thức dậy được <laughs> để con tiếp tục một đời sống mới của con nữa đó là khi mà mình ngủ mà mình còn mở mắt ra được á, thì mình nên bật dậy để mà lại Phật tiếp đi nhờ ơn chư Phật gìn giữ bảo hộ mình trong đêm chứ chưa chắc mình á nếu không có sự gia trì hộ niệm nào mà mình đi vào giấc ngủ mê man như vậy mình có tỉnh lại nổi không khó lắm không phải giỡn đâu nó có một sự gìn giữ nào đó cho nên mình mới có thể tỉnh lại được một đêm ngủ dài của mình thật ra mình nên biết để mà hướng về chư phật để đảnh lễ tạ ơn thì vậy là trước khi chúng ta đi vào cái cơ ngủ cái giấc ngủ sâu của mình trước khi đi vào sự mù mờ đó mình cũng có phật và khởi động một ngày mới mình có phật nơi tâm của mình thấy không thì vậy là lúc nào mình cũng có phật ở trong tâm của mình hết á và người nào mà cứ nhắm mắt mở mắt có phật thì biết rằng sao mình ở bên cạnh phật rồi mình với phật không còn cách ly được nữa tức là chúng ta đã ở yên trong ngôi nhà tam bảo thì cái sự bình an cho chúng ta sẽ có chúng ta nên tập làm như vậy dùm ha tại vì không ai có thể đáng kính đáng tôn kính bằng đức phật cả thì chúng ta có cái duyên lành để được gặp thầy tổ mình những cái bậc đạo sư thì cái chuyện đó tính sao nhưng mà đối với đức phật là chúng ta phải hết mực tôn kính để chúng ta tạo cái duyên phước cho chính cuộc đời của chính mình mà không phải trong cái duyên phước cuộc đời này mình tạo vậy là nó hết đâu nó sẽ mãi mãi làm cho chúng ta thân cận với tam bảo không cách ly được còn nếu như mình sống vẫn còn cách ly như mình ngủ ngủ cái vô lẹ lẹ ngủ phật ở đâu tổ ở đâu thầy đâu chúng ta không quên mất rồi <laughs> mình đi vô giờ đi vào giấc ngủ bằng sự bất an dao động đúng không bằng sự sân si phiền não một nhớ nhung phiền muộn nào đó trong tâm để chúng ta đi vào giấc ngủ thì giấc ngủ nó không bao giờ an lành mà trước khi mình ngủ là mình được thấy phật đúng không mình được ngủ trong cái dòng che chở bao bọc của của tam bảo thì rõ ràng là giấc ngủ đó sẽ bình an mà mở mắt ra cũng vậy mình xin được một ngày mới được sống trong dòng bình yên của tam bảo tiếp tục nhận được sự gia trì hậu niệm của đức phật cho nên mình đảnh lễ tạ ơn đức phật là được sự che chở đức phật cho mình được qua một đêm dài tâm tối đó rồi bây giờ bước vào ngày mới mình tiếp tục được nhận cái đó nữa và mãi mãi trong cuộc đời chúng ta phải có cái này tức là nếu như trong lòng chúng ta mãi có một sự tri ân thì chúng ta sẽ có sự đền ơn đúng và đức phật nói là cái sự đền ơn của đức phật là cái gì sự đền ơn đúng nhất của đức phật là hành trì đúng giáo pháp của đức phật dạy thì vậy là do cái sự tri ân và tôn kính của mình khiến cho mình được thân cận gần gũi với chánh pháp và khi đó chúng ta sẽ hành trì đúng với chánh pháp đức phật dạy thì vậy là đời sống chúng ta sẽ được bình yên đó, cho nên là tôn kính những cái bậc đáng kính là cái điều phước lớn nhất trong cuộc đời này của chúng ta thì mong rằng đại chúng chúng ta chưa có được cái điều này xảy ra nơi tâm thì chúng ta nên phát khởi cái tâm lành này và phải gìn giữ nó cho tới khi mà chúng ta nhắm mắt đi theo Phật chứ chúng ta đừng có quên